trong sông nguyên xưa hồ mẫu trong sông huyền tai chín riêng hầu trong y tam toàn cô lấy làm nhà xanh xì mắc vọng

sini sóng lặng để an cô quan quạt cho mát lộng sơn hà quạt cho nam nữ trẻ già vui giữa lòng người thế gian sóng lặng bể an cô chín quạt cho sóng lặng bể an quạt một cho nữ trẻ cùng già được tươi vui nhân nghĩa đôi bầu giải nhất dáng yêu cô ban cho giải nhất dáng yêu bồng bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm mơ xưa tình tình là tình tang tình a à, tang tích sang trời gà gáy tan xương còn vàng khúc nghi nhạc thanh trường đầy vơi tuy rằng tuy rằng theo mẫu về trời đi rằng cô theo mẫu về trời anh linh sắc hiện lưng đồi thanh hoa gỗ cây sung cây sung cây sung cô lấy làm nhà cây soi cô thụ lắm hoa nhiều thành minh đường minh đường thụ thì hợp giao ý, ý, ý. thủy hợp mở sao cây si cua mắt vọng đạo hỏa ta tháng hai tháng hai nô nước gần xa ý, rước chân nhang nghĩ về thờ lòng lòng người như nước nghi mùa thu tay tiên tỉ lá của viên cành tay tiên kia lá viên cành hoa tươi chân cô chân cô đã bước tới

bóng hồng bóng hồng đường điện non đình non y xanh trắng in đây nước long lanh suối vàng gót tiên gót tiên rong rưỡi dặm ngàn hoa phu sắc tím lục lam ra trời lòng lòng trần lòng trần đục lắm ai ơi ai

trong bầu trời sáng trong anh hùng nữ kiệt ai ơi linh uy quét sạch bầu trời sáng trong hồng dương hồng dương rực rỡ tây đông hồng dương rực rỡ tây đông trắng sao văn bể đông trong đời thắp hương thắp hương tuấn nguyện phật trời